bạn thấy trong cái nồi nó có là vịt nè tất nhiên vịt hấp dầu thôi có vịt à, rồi chao rồi à, khoai mì khoai môn cái màu vàng này là khoai mì các bạn này là khoai môn nha các bạn đây là vịt đồng nha các bạn các bạn ăn kìa hơi bị ngon lắm 你让我怎么吗？ hả <laughs> muốn gì nữa đây hả ăn ké hả ờ à, được vậy tốt mà ha biết vậy ờ, tốt đó để qua cái mang qua ăn không mà ai còn sẵn cho mà ăn ơi tiếc quá không có ai hết trơn nó phải biết hai chị qua sớm là đổ rồi trời ơi vậy qua làm gì chị giờ há qua để ra sao gà dịch được kìa ra cũng bận đi rồi à, nấu rồi ăn coi cái đọt nó non ngắt lá ấy thì ngắt cái đừng ngắt sâu già ăn không nổi giờ chị không biết là cái nào hả hai chị sao vậy cũng thấy cái dao này nhưng mà đưa coi nó sợ nó nó nó nó trời ơi chị xào riêng ơi. đi dao gì mà chị nhớ chắc dao này dao cần thơ dao <laughs> cần thơ là dao gì vậy chị không biết nữa dao cần ô năm à mày luộc riêng đi rửa lát vớt để qua để bột ngọt đầu vô động cầm nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên ừ nhấn nhấn xuống cái nhạc cũng nhanh đi lửa ra cái dơ cái sạch cái này lửa nữa kìa rồi lửa cái nào nó sạch rồi thì bỏ cái gỗ lửa ngay một miếng nhỏ thôi ừ rồi sạch đi là nhà bác bảy ờ, làm về thấp dao này các bạn nhưng mình sẽ chọn dịch này lên nhà chị nó có bánh xèo bánh xèo nãy đâu ra chị bảy trời ơi con nó đem lên nó cúng đó chị ơi em tưởng nào chị giấu em chứ giấu cái gì không có người đây nè thấy vậy nè đó ghê vậy chị em làm được rồi đó lấy ra rồi một cái như vậy một cái gì đó chứ em em làm được rồi đó trời ơi vậy sao em làm được đâu chị bảy nhưng mà ừ. nhưng đứa rớt vào tầm đó chạy nào cũng <laughs> được đứa kìa thì lâu lâu nó lỡ cái thôi nó để à, mà mà lá gì mới dễ lấy nó để không có lá nó lấy nó hơi rã này nè nè nè rớt cục nè <laughs> về tầm bảy chi đó thì mình đã đem lên để cho chị bảy cúng rồi Tết Đoan Ngọ là một ngày Tết truyền thống và lâu đời ở Việt Nam. Tết Đoan Ngọ cũng rất được mong chờ. Vào ngày Tết này, mọi người trong gia đình sẽ cùng thực hiện những phong tục đã có lâu đời. Sau khi cúng gia tiên xong, tùy theo gia đình mà thực hiện các nghi thức. Gia đình chị Bảy thì ăn thịt vịt, vì theo đông y, thịt vịt có tính ờ, mát và có tính giải nhiệt rất tốt. dịch hấp cam nha các bạn mình chưa ăn nữa nên là thử thôi tại vì trên thành phố mình không có ăn á mình cầm cái muối lên ăn để nó sẽ nóng lên mình ăn cái đổ làm gì vậy bạn ơi thèm chảy nước miếng đáng lẽ là hồi sáng có bánh xèo nữa nhưng mà tại vì bắt đầu từ mùng hai là đã một buổi với cái lũi ra đi ăn rồi mà ăn toàn là bánh xèo nên hôm nay là đi qua nhà bác bảy uh, cũng phụ vậy đó phụ ăn ấy các bạn <laughs> Ủa sáng là thấy ngán quá nên thôi xin về hấp trao vậy ăn Ủa sáng mình cũng có làm phụ bắp bảy bậu Phụ ăn Bảy sáng thì phụ lặt dao với bắp bảy Những con Các bạn thấy trong cái nồi này nó có là dịch nè Tất nhiên vịt hấp trao phải có dịch à, Rồi trao, rồi à, khoai mì, khoai môn Cái màu vàng này là khoai mì các bạn Này là khoai môn nha các bạn cao hồi cao có hơi cao như này nữa vậy bây giờ mình sẽ để gao vô sâu quá rồi để gao vô nhúng vô tắm từ từ thôi nhúng mạnh xuống coi bạn của mình nha đây là cái mề của con vịt đó các bạn chấm vô miếng đúng là nóng là nóng quá quá tuyệt vời tôi thì đang bên đây với cục thật rất là yên lặng đây là dịch đồng nha các bạn các bạn ăn kìa hơi bị ngon lắm nha cái là bánh mềm mềm gì vậy cái phô câu đó tám ăn ừ. phô câu dịch đó tám ăn đi tám bữa tám dành cái phô câu gà của tôi đó ừ. giờ có nhường chị đó chị em nhau mà muốn chín hết giờ ăn rất được luôn mình cho cái thứ là xin cái củ này đó khoai mời nha mình ăn mình nóng không nóng các bạn ngon ngon tuyệt vời Ngồi đi đâu hả? Ừ. Ngồi đi đâu rồi? Đi làm kia Đang kia làm gì? Tắm đi đi à là hả tắm Đừng có, đi nhả ra Vào vì nắng quá, ăn đỡ chứ Đi bậy bạ ông ơi. Mày không một cái bụng nó rồi lắm. cầm đũa ăn sao bây giờ bóc tay mới ngon bà phải lịch sự chứ bà sang trọng hơn chứ quá tình phải có người bắt bọc tay ăn nè ngon quá mà sang trọng như cầm này nữa ủa mà sáng một rồi mà nó nằm ở cái này đã nói là sao giờ nó biến mày một cua người ta là 72 cái cành thông mà bữa mà nó nó có ba dạng mà hmm. bảy mươi hai cái là nó phải nằm ở trên chén mà nữa đó mà nhảy lên trên chén mà nó không nằm ngay chỗ đó là lâu rồi tôi sẽ biến ra chiều rất là nhiều đây rồi tới giờ anh nó thả nó xuống thả chạy xuống đây hiểu không nhờ cái nào má mẹ nó ra ngoài nè <laughs> thôi bây giờ bây giờ tắm một hồi một cái đăng ký hôm nay một cái món ngon quá đã tại vì đó giờ mình chưa ăn nha các bạn à, cảm ơn tắm một gùi cho mình về đây mình ăn quá trời <laughs> ăn khiết chắc lên cân nha các bạn à, bữa nào mình sẽ dẫn các bạn đi lên nhà hàng điện của mình à và nơi đó là mình trồng dừa nha các bạn tại chỗ đó có mình có nuôi nguyên một cái hồ cá luôn và mình sẽ câu cá và mình nướng ngay tại đó cho các bạn xem luôn nha xin chào